Xin chào tất cả anh em hôm nay bên đại lý của mình và tôi giới thiệu với anh em hàng đột phá công nghệ mới nhất trong bộ môn sóc bịp đó đặc biệt super số anh em nhé hàng hàng cải tiến mới nhất đặc biệt là dành cho các sới lớn này hoặc anh em đánh bạc to anh em là tín đồ của bạc anh em nhìn cái hàng bệ trôn ngày trước là anh em không xa lạ gì cả thì cái hàng này cao cấp hơn nó hàng bệ super số thì bước số super số này nó có ưu việt gì đầu tiên đó là anh em thể chỉnh khoảng cách trực tiếp ở cái điều khiển này anh em nhé là anh em chôn cái cự ly cho em vẫn có thể chỉnh được cao thấp khác nhau để độ chuẩn của quân anh em nhá thì cái ưu việt lớn tiếp theo đó là quân không tang thầy thợ bóc ra không một tang tích gì thử làm châm không bao giờ hút đấy ngày trước em đánh cái bệ trôn quân vẫn có tang bóc vẫn có tang tích như hàng hiện tại là quân không tang nhà tôi làm trên tất cả các loại quân vị vina thăng long chắn đóm bài thuốc anh em vùng miền địa phương nào chơi cái mẫu vị gì alo trực tiếp tôi 0984 31 8888 nhà tôi đại lý phân phối lớn cho nên giá cả rất là phải chăng khi bán hàng sẽ có một phiếu bảo hành đầy đủ của công ty đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm cho tất cả sản phẩm anh em này thử hàng trực tiếp anh em qua bến xe em đình hoặc bến xe miền đông sài gòn hoặc từ bến xe khách xe ca cho anh em xem anh em thử hàng thì anh em nhìn nhá trên thị trường mới có rất nhiều clip video quảng cáo cắt ghép chỉnh sửa giới thiệu những hàng sản phẩm dung một dung hai không luồn đồ là bát đĩa quân vị gì thì tôi thử hỏi cho anh em biết nếu mà có một cái đồ như thế thì liệu người ta có bán cho anh em không anh em nhá người khôn của khó con bạc rất già rồi đi chơi một là anh em phải luồn được những cái bát hai anh em luồn được cái đĩa ba là anh em luồn được những bộ vị thì theo tôi đó là cái hàng mà đơn giản nhất gọn nhất là anh em phải luồn bộ vị thì anh em có thể chôn trực tiếp vào đâu anh em có thể chôn trực tiếp vào nền nhà cậy gậy anh em chôn trực tiếp vào nhà hoặc anh em đặt dưới đệ hoặc là anh em có thể đánh ngoài rừng anh em chôn dưới đất để tùy theo phương án của từng vùng miền anh em chơi làm sao cho nó hợp lý nhất anh em này thì em đi nhá hàng này hàng cải tiến lớn mới nhất anh em nhìn cái khủng bộ độ khủng của cái bệ super số này rất là khỏe rất là to và bắt rất là chuẩn anh em để lệch vẫn bắt anh em nhá, thì nó sẽ có một cuộn dây cho anh em để anh em một là anh em chạy quanh nhà em đấu điện sạc trực tiếp hai là anh em phải đi quanh rừng quanh núi cho tùy anh em anh em này thì đi kèm với nó nó sẽ có một cái điều khiển thì cái khiển này là anh em rất là hay là anh em dụ chôn một cự ly 30 phân anh em vẫn có thể chỉnh độ chuẩn của nó được 40 phân 50 phân bắt xa tối đa được 50 phân độ cao anh em tầm này này anh em bắt thoải mái trôn thoải mái anh em này nửa mét thì đây nó có cái vặn để anh em chỉnh này có cái cữ để anh em chỉnh cái độ cao thấp để độ chuẩn bắt giữa quân và cái mặt bệ anh em này đấy thì thứ hai đó là cái hai cái nút này là trực tiếp là để cho anh em chỉnh cái nhịp rung đấy, rung to rung nhỏ rung mạnh rung dài để tôi làm clip tôi sẽ chỉnh cho nó rung mạnh lên để em cùng cảm nhận với tôi em này tôi sẽ chỉnh cho em một cái độ chuẩn của cái ờ, bệ này anh em này tôi sẽ chỉnh một độ chuẩn để tôi thử tức là có clip tôi sẽ để trực tiếp cái bát này đây và tôi xong tôi đặt cho anh em kiểm chứng anh em nhé công thức dung dung một đánh nẻ không dung đánh sấp đôi và dung hai đánh thẳng vào cái mặt tương tự đánh bạc vị luôn anh em nhé đấy thì đi kèm nó sẽ có một điện thoại 1280 đây nó là cái bệ số nên tất cả thiết kế là không như ngày cùng dung ngày xưa vào điện thoại 1280 bệ số rồi tôi sẽ khởi động trực tiếp lên vào lúc nguồn này rồi đấy tôi sẽ để trực tiếp ra cái bát này anh em thử cảm nhận dùng với tôi anh em nhé anh em alo trực tiếp tôi 0984 31 8 để được tư vấn miễn phí một cái sản phẩm chất lượng nhất này anh em này làm clip tôi sẽ cắt sắc hương vị ra vì thời gian nó cho phép bát đĩa là xanh chín anh em lên tôi thử hàng cầm bát đĩa của anh em đi anh em nhé tôi thử trực tiếp luôn anh em này lẻ của nó sẽ rung một nhịp rất là rõ luôn đấy ra vẫn rung ra báo lại rất chuẩn xác đấy. sấp đôi không rung anh em này không dung ra vẫn không dung thì cái mặt tứ tử trắng tứ tử đen vẫn là dung hai nghìn anh em nhé rất là rõ ràng rất là dễ dùng thầy thọ sới lớn không lạ gì cả hai dung rất là chuẩn xác rồi bây tôi sẽ sóc trực tiếp cho anh em kiểm chứng anh em nhé thầy thọ nhìn cái hàng khủng này không mua thì không có đồ gì để cho anh em làm một cái đồ siêu phẩm cả anh em này không dung tôi đánh thẳng vào 5 triệu mặt sấp đôi anh em này rất chuẩn xác chồng quân chồng vị để báo hết quân vị đột phá nhé không tang 100% tiếp này sóc mạnh sóc nhẹ không quan trọng mình đã chôn bẹ ở dưới rồi đây tôi làm clip tôi sẽ mô phỏng đặt ở đây tứ tử sập bảng vị luôn rất ok tứ tử trắng hai dung ra vẫn hai dung anh em nhé rất là rõ ràng trả lại kết quả cho anh em tiếp này một này lẻ anh em này rất chuẩn anh em này rồi thì bây giờ tôi sẽ chỉnh cái độ cao lên bắt cao lên một chút nữa này anh em này ồ mình sẽ để trực tiếp nó lên đây lên cái ô này Đấy, bắt tăng tăng chiều cao lên xem đánh nó có ok không anh em nhé tiếp này bắt rất là chuẩn anh em này sấp đôi rất chính xác ra không mà dùng đã là mặt sấp đôi tiếp này anh em alo cho tôi 0984 31 một dùng này lẻ anh em này không biết ba trắng hay ba đen đây ba đen anh em này rất là chuẩn chỉ anh em. tiếp cho cái bài đánh bạc cái độ chính xác lên đến 100% luôn anh em nhé anh em này không dung sấp đôi rất chuẩn chỉ anh em này ra không dung này tiếp này đi chơi với hàng này hàng khủng rồi một dung này một dung đánh lẻ ba trắng hay ba đen 100 triệu mặt lẻ này anh em rất chuẩn chỉnh anh em này lên thử hàng anh em có thể được cầm bát cầm đĩa của anh em đi quân vị không tang bổ phá nhất đó tôi để lệch xem báo chuẩn không để lệch so với bệ luôn vẫn rất chuẩn sấp đôi này xem đúng sấp đôi này rất ok anh em nhá để lệch bệ vẫn ok đây đó là cái bệ super số anh em nhá bệ trôn super số phiên bản cao cấp nâng cấp và mới nhất anh em alo tôi 09843148 hai dung tứ tử anh em này rất chuẩn chỉ tứ tử đen thì bây giờ tôi sẽ đúc trực tiếp vào trong người anh em nhé tôi sẽ đúc trực tiếp cái dung vào trong người để tôi đánh xem nó có dung êm không anh em này anh em tôi sẽ chỉnh dung cho nó êm xuống anh em này rất ok anh em nhé xong rồi anh em biết này bạc lẻ máy báo cho tôi một dung anh em nhá rất chuẩn này đánh cho anh em đôi tay này. anh em nhìn này rất ok tiếp này đặt xuống này không rung trong người tôi cảm nhận không rung sấp đôi chuẩn chỉnh anh em này tiếp này đánh đâu được đấy nhá rung một lẻ anh em này bây giờ tôi sẽ tiếp tục chỉnh cái độ cao lên nữa xem đánh có ok không để anh em nhiều anh em bảo em trung rất là cao tôi kiểm chứng này lẻ anh em này chuột chỉ anh em nhé tôi để mặt tứ tử xem này để tứ tử xem báo có độ chuẩn của nó có cao không anh em này Đặt trực tiếp đây luôn hai dung rồi rất chuẩn ra vẫn hai dung rất chuẩn anh em nhé để rất là cao này bạn vẫn rất ok một dung một dung sấp đôi chắc chắn là không dùng rồi ok anh em nhé Đấy, đây là cái bệ super số là hàng đột phá nhất anh em này thì khi anh em không chơi nữa anh em nhá nó sẽ có nút nguồn đây anh em này on off rất rõ ràng anh em gặp lại giúp tôi để anh em tắt đi anh em nhá đây và anh em tắt cái khiển này đi cái bệ rung này đi 1280 tắt nè anh em nhá đây đó là cái bệ super số công nghệ đột phá mới nhất của cái sóc đĩa bình của cái năm nay anh em này đánh cho các sở lớn và anh em đi chơi tín đồ về cờ bạc bịp là anh em hãy săn đón cái hàng này em alo trực tiếp tôi 09843148 thử hàng trực tiếp qua bến xe đình hoặc bến xe miền đông sài gòn anh em ở xa gửi xe CK nhận hàng kiểm cho hàng đúng hàng thanh toán sẽ không chịu ảnh của anh em anh em nhé nhà tôi bán tất cả đồ rồi máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu khách game giải bài thế không đây là một cái bệ super số còn đây đó là một cái bệ gọi là bệ hàng thấp hơn đó là cái bệ anh em đánh những bạc nhỏ nó chỉ mấy triệu nhỏ thôi anh em nhé là anh em đi chơi chơi cái hàng này là hàng thấp hơn so với hàng super số này là anh em tùy hoặc là những cái hàng quét ngang là đi kèm với những cục dung anh em chơi hàng gì zalo tôi tư vấn cho tất cả đồ vào bịp máy bài kính áp tròng bảo mua tài xỉu hack game dạy bài tay không anh em nhé thì cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi chào à, toàn thể anh em đây thì tổng kho vào bịp làm một cái video để giới thiệu đến anh em sản phẩm là máy bài bịp công nghệ giúp anh em đi chơi à, bịp môn bài lá thì đầu tiên tôi à, giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là máy bài bịp cvk 900 được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 11 đấy cái này thì hỗ trợ 12 camera báo bài là siêu nhanh siêu chuẩn xác thì bên cạnh chiếc ờ, CVK 900 tôi còn có mẫu đánh bài CVK 700 ngụy trang trên ờ, một chiếc iPhone X Max và một chiếc máy đánh bài CVK 360 à, ngụy trang ờ, trên nền một chiếc iPhone X thì bên cạnh những chiếc iPhone X này nhà tôi còn có những mẫu đánh bài như iPhone 8 này đấy và CVK 600 một trong những chiếc máy bài đỉnh cao công nghệ về môn bài lá chơi tất cả môn bài đều báo cực hiệu quả siêu nhanh và CVK 680 được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 thì bên cạnh những cái mẫu đánh bài giá rẻ à, giá à, cao cấp thì bây giờ tôi còn phân phối những cái mẫu đánh bài à, giá rẻ khác như uh, đây là một cái dòng máy bài giá rẻ này một chiếc máy bài Samsung anh em nhé đấy thì vì không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để sắm cho mình những chiếc máy bài cao cấp thì anh em mà chỉ cần vài triệu thôi bỏ ra vài triệu là anh em có thể uh, mua cho mình một chiếc máy bài về anh em đi bịp kiếm tiền đấy thì để không làm mất thời gian của anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào đánh chi tiết vào ờ, cho anh em thấy cái độ hiệu quả của cái máy bài bộ môn máy bài này thì đầu tiên à, tôi đánh thử cho anh em một cái bộ môn bài cực phổ biến là môn bài liêng ở Việt Nam với cái dòng máy bài CVK 680 này là ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 như tôi vừa nói này hỗ trợ là 12 camera đấy, báo bài là siêu nhanh siêu chuẩn xác và đặc biệt là nay đã nâng cấp ở trong cái phần mềm uh, phân tích uh, bài mã vạch là cực mạnh luôn đấy chip xử lý cực mạnh đấy thì uh, khi anh em đi chơi á trong quá trình anh em chơi mà anh em có để được cái máy bài ra trước mặt thì anh em sử dụng cái máy bài còn không là anh em có thể mua cho mình những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ quét mã vạch này đấy ờ, móc chìa khóa quét mã vạch này hay là những cái chuỗi hạt như này hay là bóp như này đây là bóp quét mã vạch này ở điện thoại Nokia đây là những cái phụ kiện kết nối để anh em chơi đấy thì bây giờ tôi sẽ đi đánh cho anh em một vài ván bài này thì tất cả những cái mẫu máy bài này đều có cái một khẩu riêng không phải ai cũng vào được đấy, chỉ có anh em vào thôi chơi được tất cả các môn bài tôi nhấn mạnh điều đấy này tất cả môn bài ở ngoài Bắc anh em có chơi được ba cây này liêng sâm phẩm chắn trong miền Nam anh em có chơi được bài cào này binh sập sám này binh Ấn Độ này gò hầm lấm lá và biểu đấy thế đây tôi sẽ đến thử cho anh em môn liêng tôi sẽ để chế độ là hai người chơi đấy đây anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo trực tiếp cái số điện thoại cho tôi đấy thì để chơi bộ môn này thì anh em cần những cái bộ bài mã vạch như này và bài mã vạch này thì cho tôi phân phối tất cả các mẫu bài mã vạch đây bài một cái mẫu bài phổ thông như này hai k một một như này và cái bài ờ, đô la bài rồng đỏ rồng vàng đấy và bài kim cương à, bây giờ tôi sẽ đi vào đánh này để thử cho anh em xem này đấy, khi anh em chơi thực tế anh em tắt cái màn hình đi cho tôi đấy. đây tôi đánh môn liêng này đấy, máy báo ba tức là nhà 4 và nhà 3 lớn nhất cái môn liêng môn liêng này môn cực phổ biến đây anh em nhìn này 43 này đây những nhà là 1 2 3 4 này nhà nhà 4 này nhà 3 này đó, anh em nhìn nhá đấy đây môn liêng anh em nhá đây, chuyển sang à, bài bộ môn à, khác nữa đó là môn bài cào bài cào miền Nam đây tôi sẽ đánh cho anh em này cái này đánh ba cây bắt được nhé, đánh ba cây đếm nút chín lá đấy cũng được ok luôn đánh được hết tất cả môn bài luôn đây tôi sẽ để là chế độ là báo hai nhà lớn nhất bộ môn bài cào anh em có thể để là tất cả các nhà tương tương thân cao hoặc báo một nhà lớn nhất hai nhà lớn nhất đấy tôi sẽ để chế độ ra ngoài bình thường thì khi anh em đánh thì nó sẽ đối vào cái tai nghe này nó sẽ không báo ngon như vậy đây tôi sẽ để chế độ ra ngoài để anh em mình cùng nghe anh em nhé đấy tôi sẽ chơi là 5 người chơi với bộ môn bài cào một ba này Đấy, môn bài cào này máy máu một này là 8 điểm này và nhà số 3 này một hai ba này cũng là 8 điểm này đấy những nhà còn lại là không có nhà nào qua rồi hai cái nhà một ba đấy anh em nhìn thấy không thì cái ưu điểm của cái máy bài CVK 680 này hay tất cả những dòng máy đánh bài ca là như nào là anh em để bài ngang dọc không quan trọng đó xô sạch không quan trọng đấy cứ đọc nó báo đấy và kể cả để ở cái tầm cao như này đây tôi đặt một cái bộ bài anh em để đi nó vẫn báo bình thường đấy đấy trong quá trình chơi anh em có thể tăng giảm số người chơi ở đây đấy anh em tăng đi sáu người chơi đấy thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang à, cái môn à, một à, cái cái môn bài là nữa đó là môn bài bình ấn độ cho anh em xem đây môn bài khác môn bài bình ấn độ này hay còn gọi là binh sáu lá này tôi để bốn người chơi và báo một nhà lớn nhất nhé rồi tôi đánh đánh qua quay nhanh nhanh cho anh em và anh em cũng mua hàng anh em đến trực tiếp cửa hàng tôi làm ở bến xe miền đông sài gòn và bến xe mỹ đi hà nội anh em a luôn cho tôi cái số này không chín tám bốn ba một số tám đây gọi là bài là bài là binh sau lá anh em nhá ở đây đây này báo hai lấy luôn tụ tụ số hai cho anh em xem này một hai này số hai này anh em này 97 này Đấy. chắc chắn là không nhà nào qua rồi khẳng định với anh em luôn đấy anh em nhìn này đấy chưa khẳng định 100 trăm là không thể ai phải qua được anh em nhé đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng anh em alo cho tôi với cái số điện thoại 0984 số 8 bây giờ tôi cung cấp tất cả những dụng cụ liên quan cầu vì như bầu cua tài xỉu sóc đĩa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 Aye.